là cái người biết về trong một con người mình còn nghĩ như vậy nghĩa là mình chỉ là mình là người biết về trong một con người nhiều bởi vì sao từ 10 tuổi là mình đã bị ám ảnh bởi cái chết này và từ đó mình suy nghĩ về cái sự sống chết chúng ta suy nghĩ liên tục ngoài tình yêu ra mình chỉ nghĩ về cái sống chết thôi. vậy thì nghĩ đến cái mất cái con chúng là này con trai tin cô tin một thể là tin yếu một thể hàng hàng hàng tin yếu sẽ tiếp tục mãi mãi trên mặt đất này nhưng nhưng mà con người thì đời sống nó sẽ hữu hạn bởi mỗi người chỉ sống một đời thôi 60 năm có thể 70 năm thôi anh chết rồi tình yêu vẫn còn tiếp nối cuộc đời này con người thì đời sống nó bởi mỗi người chỉ sống một đời thôi 60 năm có thể 70 năm anh chết rồi tình yêu vẫn còn tiếp nối trong cuộc đời này